Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình An là Ngọc Thần Lunar New Year Special. Vâng và hiện tại thì với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 lần này thì chúng tôi xin chúc cho tất cả các bạn giữ gìn sức khỏe tốt và có một Tết Nguyên đán an lành hạnh phúc bên gia đình của mình và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người đã đón xem chương trình và vào vào hôm nay với số phát sóng cực kỳ đặc biệt như này thì không không gì là không thể bởi vậy chúng ta sẽ cùng nhau chào đón người chơi mà đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện trong ai là gặp thần và người ấy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa gấp gấp nhiều lần so với lần trước không khác đó chính là bạn vũ hải của chúng ta đến từ thành phố hà nội xin mời chào mừng lời đầu tiên vâng chào mừng vũ hải đã tham gia chương trình ngay là ngọc thần kỳ này và cảm giác của Vũ Hải như thế nào khi được tham gia ra trong đợt trở lại lần này cùng với một số phát sóng cực kỳ đặc biệt ạ. Trước hết thì em xin gửi lời chào đến anh Việt Anh cũng như là tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Ai là Ngọc Thần. Cảm xúc đầu tiên của em là rất là vui khi uh, quay trở lại với Ai là Ngọc Thần sau ờ, khi uh, vắng bóng ở mùa 2. Cái thứ hai là ở mùa 1 thì chắc hẳn mọi người cũng còn nhớ em là người đầu tiên giành được Ngọc Thần với một triệu điểm và lần quay trở lại này em nghĩ ờ, đúng như những gì anh Việt Anh đã nói lúc nãy là em đã lợi là lời lại hơn xưa và đúng là em đã lời lại hơn xưa thật. Và để chứng minh thật để chứng minh cho điều này thì hôm nay Hải sẽ cố gắng vượt qua được tất cả các câu hỏi của chương trình và giành được phần thưởng đặc biệt của chương trình. Vâng và và anh xin chúc cho Hải có một phần thi đầy xuất sắc và thành công nhất có thể trong chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu cuộc chơi thì chúng tôi xin được nói về thăng tiền của đợt trước. Thăng tiền đợt trước giải thưởng cao nhất của chương trình là 7 triệu đồng Miraculous. Nhưng hôm nay vì là số Tết Nguyên đán cực kỳ đặc biệt như này nên chương trình sẽ hào phóng cho em một giải thưởng cao nhất của chương trình lên đến 10 triệu đồng Miraculous. Vâng, và chương trình sẽ có tổng cộng là 13 câu hỏi. 13 câu hỏi và chúng ta sẽ có ba mốc quan trọng cần phải vượt qua để giành được mức 10 triệu đồng Miraculous Và như Hải đã thấy rồi ạ Chúng ta sẽ có ba mốc quan trọng Đó là mức 2 có trị giá 10.000 đồng Miraculous Mức 7 có trị giá 300.000 đồng Miraculous Và mức cuối cùng là mức số 13 có trị giá 10 triệu đồng Miraculous Vâng và chương trình sẽ cho bạn Vũ Hải của chúng ta ba quyền trợ giúp đầu tiên đó chính là 50-50 Gọi điện thoại cho người thân Hỏi kiến của tổ tư vấn ban nhân vật đảo Và bắt đầu từ câu số 3 trở đi thì như Hải đã thấy rồi thì vẫn là một quyền trợ giúp khá là quen thuộc trong màn cầm trận trong suốt hai mùa vừa qua rồi đó chính là quyền nhân đôi quyền trả lời và hiện tại và hiện tại thì xin mời xin mời quyền trợ giúp nhân đôi quyền trả lời bị loại bỏ ngay lập tức vâng và và điều và Hải đã biết thêm nhiều luật chơi mới của An là Ngọc Thần lần này chưa Bây giờ thì uh, em đã hiểu luật chơi của chương trình. Tuy nhiên, chương trình lần này sẽ có một bất ngờ lớn bắt đầu từ mùa 3 trở đi. Đó chính là em sẽ được chơi với giới hạn thời gian. Hai câu đầu sẽ có thời gian là 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Năm câu tiếp theo sẽ là 45 giây. Năm câu tiếp theo là một là 60 giây và câu cuối cùng là câu số 13 có thời gian là 180 giây tương đương với 3 phút và một điều đổi mới nữa trong mỗi câu hỏi em chỉ được phép sử dụng duy nhất một quyền trợ giúp mà thôi một trả ở câu 1 thì em dùng 50 50 còn em đã sử dụng 50 50 rồi thì trong câu một không được phép sử dụng những quyền trợ giúp còn lại mà em chưa sử dụng được nữa đó là quy tắc của luật chơi và em bây giờ đã nắm rõ hết sạch luật chơi của chương trình rồi chưa bây giờ thì em đã nắm rõ điều luật của chương trình chú Hải Vũ là lên được câu 10 triệu nhá ok em mới vâng Vũ đã sẵn sàng tất cả mọi người đã sẵn sàng cũng như tôi đã sẵn sàng chúng ta hãy cùng nhau đi tìm Ngọc Thần trong một Tết Nguyên Đán cực kỳ đặc biệt này ạ let's go Bây giờ sẽ là hai câu hỏi đầu tiên của chương trình có thời gian là 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Xin mời câu đầu tiên. Trong các câu chuyện phù cổ tích, phù thủy thường đi lại bằng cách nào? 30 giây bắt đầu. A à, cứ tôi lộc. B cứ chổi. C cứ thảm. Hay đây là cưới mây. Thật ta 30 giây cho em xin được phép bắt đầu. Đây là một câu hỏi rất là dễ và em xin cho đáp án cuối cùng luôn là B, cưỡi trổi Trong các phục lễ Halloween thì hình ảnh phù thủy khá là quen thuộc đối với những trẻ em mà tham gia lễ Halloween và dĩ nhiên hình ảnh quen thuộc nhất đó chính là phù thủy cưỡi chổi. Đó là đúng xin chúc mừng. ở số 2 Mốc quan trọng của chương trình hành động tìm kiếm thông tin Đọc trên đọc báo trên mạng internet được gọi là gì? 30 giây bắt đầu Lướt báo Lướt web Lướt sóng Hay là lướt thước câu này thì rất là dễ chắc là ai cũng sẽ ờ, biết ngay mà thôi và đáp án của em là B lớp web lớp web và đó là trang của Vũ Hải Sách Hải Vâng, xin chúc mừng Vũ Hải của chúng ta đã giành được 10.000 đồng Miraculous một chương trình và hiện tại vũ hài của chúng ta đã giành được 10.000 đồng rock plus của chương trình và vũ và vũ hải của chúng ta hiện tại đang giành được 10.000 đồng rock plus của chương trình và và hiện tại bạn hải của chúng ta vẫn còn ba cơn trợ giúp nếu trả lời đúng câu hỏi số 3, mức thưởng của bạn ấy sẽ được nhân đôi lên. Và bắt đầu từ câu hỏi số 3 trở đi, như Hải đã biết rồi, thì chúng ta sẽ có thêm một quyền trợ ừ, giúp nào nữa, đó chính là quyền nào? Đó, ờ, quyền nhân đôi quyền trả lời. Nhân đôi quyền trả lời, đúng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe vấn luôn. Giai đoạn 2 với thời gian là 45 giây dành cho mỗi câu hỏi. Vâng và quyền trợ giúp tổ tư vấn ban nhân bảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xin được dạ. phép chào đón ba nhân vật ở trong ngày hôm nay gồm có Sophia, Marinette đứng bày trên và Sakura và quyền tư vấn đầu tiên sẽ đứng bày Sophia người chơi ở tổ tư vấn đầu tiên đã chọn là ta án lạ D và xin mời câu thứ hai Vẫn là D và xin mời câu cuối cùng cả ba người đã lựa chọn là ta án D và cảm ơn cả ba người hãy cùng tất cả lời câu hỏi này tôi bắt thì uh, em đã xem các chương trình là triệu phú trước và cũng đã từng khá là hoang mang khi mà ba thành viên trong tổ tư vấn đều chung một đáp án nhưng người chơi trả lời sai nhưng mà thôi thì câu này cũng là một câu hỏi khó thì mình không có lý do gì để mình không tin tưởng em sẽ chọn đáp án là d đào tiềm đào tiềm bạn nó có được nghe theo ba nhân vật đầu của chương trình đó là đây và bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi im lặng bằng nghe duy nhất một, một từ chỉ có trong ai là ngọc tần sai cải chúc mừng bạn đã có được giải thưởng là một chiều ngọc thần xin chúc mừng và trong vấn đề lần này thì bạn muốn hỏi chúng ta đã săn bằng được kỷ lục của chương trình tức là kỷ lục của Vũ Hải ở trong mùa đầu tiên đến thời điểm hiện tại và Vũ Hải của chúng ta hiện giờ vẫn còn cho mình hai quyền trợ giúp nữa và Vũ Hải đã sẵn sàng để san bằng số tiền này chưa Em đã sẵn sàng. Bây giờ sẽ là câu hỏi có trị giá 2 triệu đồng Miraculous. Nguyên tố hóa học nào dưới đây chiếm khối lượng thấp nhất trong xương của người? Lưu huỳnh, canxi, carbon hay kẽm. Xong bây giờ bắt đầu. Nhưng mà nếu như mà mở thêm những ngày kiểu như mà phát hiện ra ai từ trước nữa đấy là phải mở rộng thêm về ngày trước là chết ở trường con đấy mẹ nhở anh còn cả nướng đấy mẹ nhở nguyên một chứng lúc đấy ông cười rất tươi mấy tay nhưng mà của nguy hiểm nhá hai mẹ con mắc covid thì tiệc cưới người con đi học tại trường đại học fpt này có lẽ em sẽ dùng một sự trợ giúp không chắc chắn tới đáp bán đó là quyền gì em sẽ dùng sự trợ giúp loại trừ 50 50. 550. Chúng tôi xin mời máy tính tự động bỏ đi hai nguyên tố hóa khối lượng cao trong xương của người. Xin mời. Ok, và xin mời máy tính hãy bảo chúng tôi hai phương án sai, một đáp án đúng và một đáp án sai nha, không phải trường hợp cũ. B và C là hai phương án sai và chỉ có A là lưu huỳnh và D là kén thời gian vẫn tiếp tục chạy. theo em suy luận thì kẽ là một chất em thấy khá quan trọng trong cơ thể người và lưu huỳnh là một chất rất là động cho nên em sẽ chọn A lưu huỳnh là đâu bóng hỏi của chúng ta quyết định chọn lưu huỳnh để xem với quyết định này thì bạn câu hỏi của chúng ta có nhân đôi được số tiền cũng nhân đôi được kỷ lục của chính mình hay không xin mời và mình xin thông báo với thành một điều rất là đáng tiếc bạn đã có là một chiều và bạn đã mất tinh bảy triệu bạn vì bạn đã mất dạ. đi khoản là 700 nghìn đồng tiền vì đã à, đúng đó chính là đã ăn. Yeah. Oh. À, nhà này vừa mới mua đình vâng thật đáng tiếc cho vội của chúng ta là vua đã mạo hiểm một cách không cần thiết và tại sao hải hải lại không sử dụng quyền duy nhất là quyền dừng cuộc chơi để bảo để bảo toàn số tiền tụi em nghĩ lúc đó kiểu ờ, sau theo luật thì chúng ta trong một con thì chỉ được dùng một sự trợ giúp nhưng mà lúc đó thì uh, em lại không nghĩ có cái kịch bản đó tại em nghĩ em đã từng nghe qua rồi thì lưu huỳnh cũng là một cái chất nó rất là độc người ta thường sử dụng hơn à, thật ra thì nói luôn hình đọc ấy thì không đúng tại vì á anh phần chính của chúng ta thành phần chính để cấu tạo nên tế bào của con người thì có carbon hydro oxy nitơ và nó có lưu huỳnh rồi mai mai họ bảo Vâng, và xin cảm ơn những thông tin mà anh Tô Minh Nhật đã cung cấp ạ. Và thật đáng tiếc trong của chúng ta. À, bạn sẽ là người với cột mốc quan trọng đó chính là ba trong nhìn nhọc thần của chương trình hãy vô tay cho bạn người chơi của chúng ta đó là Hải Vũ đã ra về với giải thưởng là 300 nghìn nhọc thần. Cảm ơn Vũ Hải đã cố gắng hết sức có thể. Và vâng, cảm ơn Vũ Hải đã tham gia chương trình An là Ngọc Thần. Chúc Hải Vũ một năm mới an khang thịnh vượng và luôn ấm áp bên gia đình và vâng xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình ngay là nó thần cái đấy phút thì người chơi hài hủ của chúng ta bạn ấy đã rất là xuất sắc vượt qua được chính câu hỏi nhưng vượt qua được 8 câu hỏi nhưng tới câu hỏi số 9 bạn ấy đã phải ra về với giải thưởng là câu mốc số 7 là 300 nghìn nhọc thần của chương trình. Và bây giờ chúng tôi xin được chào đón người chơi tiếp theo của chúng ta không ai khác đó chính là Nguyễn Tuấn Anh. ra là nam lúc nào cũng gọi là sai nhạc cụ hết đấy và vâng xin chào Nguyễn Tuấn Anh đã luyện đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm xúc như thế nào đã đến với phiên bản mới đó chính là phiên bản nhân cấp số tiền thưởng trong năm mới này năm tân sửu 2021 qua phần đi của Hải Vũ lại qua phần đi của Hải Vũ thì em cũng biết được một số cái điều đổi mới là thang tiền và cảm ơn ban tổ chức là đã cho em lại điều kiện đã cho em điều kiện để tham gia thêm cái số special này và em cũng hợp lắm nhưng mà thôi ok và em cũng và em xem hải vũ là cũng nhờ một cái nguồn động lực của em để em thi trong phần thi này của em vâng. và vâng thì bây giờ xin mời bạn lên ghế nóng của chương trình <laughs> đúng là sai nhạc luôn và bây giờ thì các bạn muốn biết về cái điều số tìm mới đã thay đổi ở 13 câu của chương trình bạn sẽ phải là người phải biết ngay bây giờ bạn sẵn sàng muốn đoán điều mới chưa rồi em sẵn sàng luôn luôn sẵn sàng và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn có là 13 câu hỏi đơn giản thôi vẫn là 13 câu hỏi với ba mức quan trọng là 2, 7 và 13 đây là ba mốc mà muốn luôn muốn người chơi vừa qua, đặc biệt là mốc 13 của chương trình, là mốc 10 triệu, mốc cao nhất của chương trình. Và lui với bạn, bạn sẽ có các quyền trợ giúp là 50 50. Và đi hỏi cho người thân. Và hỏi kiến khán giả và khỏi tổ tư vấn ban nhân vật ảo. Và bạn vừa qua được câu số hai của chương trình và bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa là nhân đôi quyền trả lời và không biết bạn đã sẵn sàng giúp đỡ chưa bạn đã sẵn sàng chơi chưa sẵn sàng rồi ạ không cần nói nhiều nữa hãy bắt đầu đi hãy bắt đầu hành trình và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ai là ngọc thần Ồ. chuyến du xuân của ai là ngọc thần thôi đừng cãi lời nhớ thắng bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên dành cho bạn và ta sẽ có 15 giây kia là thầy thấy ở đấy có hai trong hình hình là sói và công cụ nào và xin mời các đáp án chương trình thỏ đây đây đây cáo của em đây đây đây thỏ mèo chính xác luôn cùng lúc từ là con chứa trong cách con thành nhớ dần cười tươi và sẽ có thời gian vui tình nếu hay khóc khóc khóc là câu chuyện cuối cùng của em khóc đó là câu chuyện cuối cùng và mình xin chúc mừng bạn và đã vượt qua được hết 10 câu hỏi vượt được hết hai câu hỏi của chương trình và bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa là nhân đôi quyền trả lời ngay câu số 2 luôn ngay câu số 3 luôn thời gian sẽ tăng tín lên một chút thành phần nào trong không khí ôn nhiệt được gọi là sát thủ thâm lặng 45 giây bắt đầu mùi miền khí CO2 e khí metan và khí thải từ động cơ Theo em thì câu này là Em nghĩ là D Em nhớ thế nào Meta nhỉ? Bà con bác quyền chuyển chuyển quyền chuyển giúp. Em sử dụng 50 50. Và bà đã sử dụng cái quyền 50 50. Vậy gì như rồi máy tính sẽ bỏ đi hàm gas sai cho bạn. Bùi mịn bùi mịn. À à. À và bên bạn nhanh quá bạn đã quá nhanh quá nhanh quá rồi bạn vẫn là đúng và bạn đã vượt qua được hết ba câu của chương trình và bạn đã có giải thưởng là 20 ngọc thần và bạn vẫn còn ba quyền trợ giúp câu số 6 ấm samovar là vật dụng đặc trưng của nước nào Ý, Pháp, Nga hay là Thổ Nhĩ Kỳ? Anh đối nghe thì là có cái kiểu là một cái tên gì đó kiểu của Ấn Độ nhưng mà không phải. Còn em xin liều Nga là câu trả cuối cùng của em. Thì nghe rồi. Nga. Chúng ta chờ kết quả. Đó là đáp ra là Nga đã quên cờ cho trước khi tôi đã bấm nút chuột trả lời rồi và dạ vâng với quyền trả lời đúng bạn đã nhận được giải thưởng là 40.000 học thần rất là may mắn và bạn vẫn còn nguyên ba sự trợ giúp gọi tiếp theo là nguyên liệu chính để pha chế độ uống cold coffee chè cà phê pha không khô pha không khô hay pha đầu biết câu này thì em không biết thế nên là từ từ em nhớ lại xem nào Cory Coffee à Cory Coffee chăm trợ giúp đi bà còn bà về trợ giúp bà muốn dùng quyền trợ giúp hay là trả lời Vậy tí cho xem lại đó. Um, hỏi chưa ra? Hỏi chưa ra? Cảm ơn bạn đã sử dụng cái quyền đó chính là tổ tư vấn bao nhiêu vụ của chương trình. Thì nghe rồi, ok. Đúng là tâm đổ luôn. Cùng lúc cả B. Ok, em cảm ơn B là câu trời cũng cùng của em. B. B, B. alo bố, Ủa, hốt đi rồi tính ra là nam nó cần chơi dở hơn tôi đấy không thể nghĩ là sao ôi no và mình xin chúc mừng bạn đã vừa qua được câu hỏi số 5 của chương trình chỉ giá là 80.000 đồng và bây giờ sẽ là gọi tiếp theo có chỉ giá là một 150.000 độc thần. Câu số 6. Đâu không phải là giống gà bản địa. Đâu không phải là giống gà bản địa của Việt Nam. gà ri, gà mía, gà đông cảo gà than hoàn. Câu này thì em cũng nghe ở đâu rồi này. Em đang phân vân giữa CBD. Gà tam hoàng, gà tam hoàng em nhớ rồi, gà tam hoàng. Gà tam hoàng cuối cùng. Và đó là đúng. rất là may mắn cho các bạn và đã vượt qua được con số 6 với giải thưởng là 150 triệu 150 nghìn và bây giờ sẽ là con số 7 với chỉ giá là 300 nghìn À mà Tuấn Anh ơi tôi ờ, hỏi cái là bạn biết đến ờ, nếu bạn biết câu trả lời thì bạn ờ, có thể nói rằng là gà tam hoàng à, ở đâu không? Em có nghe nói đây là một loại gà có từ Trung Quốc thì như em em nhớ không nhầm như là Quảng Đông. Cũng, em có một biết thông tin là vậy cũng khá là đúng ấy em từng tìm hiểu về loại gà này 7 của chương trình thạc hà khi tay nào đã xảy ra sự tuyệt chủng của loài khủng long ở cuối kỳ phân trắng núi lửa phun trào trái đất đóng băng câu này em biết trái đất câu này em chưa có sinh này C là câu trời cuối cùng của em thiên thạch đông vào trái đất thiên thạch C C C chính xác em không em không chơi gian lận đâu Em biết câu này mà. Câu này là em học rồi, học sinh rồi, học môn sinh rồi. và vâng. Chúc mừng bạn đã vượt qua được câu hỏi số. Yes. Và chúc mừng bạn đã vượt qua câu hỏi số 8 của chương trình chỉ đã và chúc mừng bạn đã vượt qua được cái level số 2 của chương trình. Và bây giờ chúc mừng bạn là level thứ ba và level thứ tư. Level thứ ba với câu số 8 chỉ giá là 500 như ngọc thần và sẽ có 60 giây quan tưởng đài thiên văn cổ nhất còn sót lại ở Việt Nam được xây dựng dưới triều đại nào à, alo hello xem mai cô em nhớ không nhầm là đã được hỏi trong hai triệu phú rồi hình như thời nhà Nguyễn Nguyễn là câu chuyện cuối cùng của em vậy là bạn đã vượt qua được 8 câu hỏi chương trình và đang có là nửa triệu ngọc thần. Và đúng câu hỏi tiếp theo thì phần thưởng của bạn nhân đôi có giá trị là một triệu ngọc thần. Và một lần nữa tôi ờ, chúc bạn ờ, <laughs> may mắn ở câu hỏi tiếp theo. Xin mời câu hỏi số 9 Bang nào sau đây của Mexico không nằm dọc theo biên giới Mexico-Mỹ? trang trợ giúp trợ giúp Duran bạn chọn trợ giúp nào quyền thoại cho người thân ok vậy bạn sẽ ờ, gọi điện cho ai ở đây có ai à? ở đây chỉ còn mỗi ờ, Việt Anh có thể trợ giúp cho bạn thôi Việt Anh đi vậy gọi Việt Anh và chúng tôi xin kết nối với bạn Nguyễn Việt Anh ạ. Ok bạn ạ. Sẵn sàng vậy thì um, hai người sẽ có 30 giây uh, bắt đầu. Vâng là sau đây của Mexico không nằm dọc theo biên giới Mexico gánh Nga, Mexico Mỹ, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Durango. Mười sáu giây. Ok anh. Cảm ơn. Thôi em nghe theo anh Phanh vậy C là câu trả lời cuối cùng của em. C C C. Câu trả lời cuối cùng của bạn gì ạ? C C. C. Và trong cái câu hỏi này có um, ba bang là nó đúng là nằm ở biên giới của Mexico Mỹ tuy nhiên thì uh, đáp án chúng tôi cần tìm đây là một bang mà cái đặc điểm của bang này là nó nằm hẳn vào trong đất liền chứ không có tiếp giáp với bất cứ một quốc gia và bang mà chúng tôi nhắc tới đây là bang Durango đây là câu trả lời đúng không sao đáng tiếc cho bạn là bạn ờ, Việt Anh đã trợ giúp thế ờ, sai cho bạn thế còn dùng quyền tích hai thì cũng được tức là bạn Thôi, có phân vân giữa em... hai phương án nào em thì ban đầu em nghĩ là A hoặc C nhưng mà không nghĩ là D đâu tại vì em nghe cái bang này nó hơi lạ em cũng có tìm hiểu một số bang ấy em chỉ biết mấy bang kiểu Texas thôi Thôi ờ, không sao, nhiều khi là, chúng ta cũng có thể ờ, không biết rõ lắm và linh tính của chúng ta cũng có thể đôi khi sai. Và như vậy là bạn sẽ ra về với cột mốc an toàn thứ hai chương trình là mức 300.000 đồng Ngọc Thần. Chúng tôi cảm ơn bạn tham gia chương trình và chúc bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Mong bạn sẽ, ơ, ờ, gặt hái vâng nhiều thành công, trong cuộc sống trong năm mới sắp tới. Vâng, em cảm ơn anh và cảm ơn ekip chương trình. quay trở lại với chương trình ngay là ngọc thần chúng ta đã được um, và bây giờ sẽ được cùng chào đón người chơi mới cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay và chúng ta cùng chào đón người chơi Nguyễn Ngọc Đức xin mời Nguyễn Ngọc Đức À, xin chào tất cả mọi người đang ở trong chương trình buổi ngày hôm nay mình tên là Nguyễn Ngọc Đức mình sống ở Vũng Tàu và dạ yeah, à, uh, Ước mong uh, mọi người cổ vũ cho mình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn Ngọc Đức. Bây giờ xin mời Ngọc Đức ngồi trên ghế nóng. Bây cảm xúc như thế nào khi em được à, khi Đức được tham gia chương trình này? à, cũng khá là hồi hộp bởi vì à, không biết là câu hỏi nó sẽ dễ khó đối em vâng. nhưng mà nói chung thì em sẽ cố gắng hết sức mình vâng để có thể đạt được giải thưởng cao nhất rồi đây là những điều mà em nói cảm ơn em và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình luật chơi có tất cả 13 câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay đã có nhìn thấy toàn bộ ờ, cái thang tiền thưởng không với giải thưởng cao nhất là 10 triệu à, thấy, thấy. 10 triệu em có ba mốc rất quan trọng đó là 2, 7 và 13. Vậy em sẽ có ba quyền sử dụng đầu tiên đó là quyền 50 50. Gọi điện thoại cho người thân và hỏi chuyên và hỏi ba nhân vật tạm của chương trình. Và từ câu hỏi số à. số 3 thì em sẽ được thêm một quyền nữa là quyền hỏi uh, trả lời hai lần. Giờ em sẵn sàng chưa? em là sẵn sàng. chúng ta đi tìm ai là ngọc thần Let's play Who Wants to be the Miraculous Hai câu hỏi đầu có thời gian là 30 giây Ngoài hình vuông, hình nào có tất cả các cạnh bằng nhau Hình bình hành, hình thoi, hình thang hình tam giác B là phương án cuối cùng của em B đúng không? B hình, B hình thoi Vâng Phương án cuối cùng của em Chắc chắn ta lấy hình thoi hoặc là chính xác Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2 Loại quả nào sau đây không có trong mâm ngũ quả của người Việt Nam? Mắng cầu, bóng, đu đủ hay là xoài? Um, em chọn B là quả à, bóng vâng. là pha cuối cùng của em. Vâng. Chả ai chưa, chả ai đặt quả bóng đá hay quả bóng gì vào đây cả, rất chính xác. em đã vượt qua được hai câu hỏi đầu tiên và được 10 triệu đồng của chương trình bắt đầu từ câu hỏi số 3 em sẽ được thêm một quyền trợ giúp nữa đó là quyền em biết là quyền gì không trả lời hai lần trả lời hai lần câu hỏi số 3 có nội dung như sau anh à, em sẽ có 45 giây để trả lời đảo nào ở Việt Nam có có tên gọi được là theo tiếng Hán Việt diễn nôm có nghĩa là cái đuôi của rồng trắng cô tô bạch long vĩ quan lạn hay tuần châu um, em nghĩ là em đang nghĩ là b khi mà phương án b cô thôi là này em liều rồi b b là phương án cuối cùng của em b đúng không vâng b bạch long vĩ bây giờ xin mời máy tính hãy hiện đáp án của chương trình B. Đó thầy đúng Anh đã vượt qua được câu hỏi có giá trị 20.000 của chương trình Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 Thành phần chính của giấy không chứa chất nào sau đây C, H, O hay là N Còn này không À, em sẽ sử dụng của trợ giúp. Vâng. Em có bốn quyền trợ à, giúp. À, hỏi ba cái em sẽ quyền trợ giúp mà hỏi ba người ảo. Vâng. Bây giờ ba nhân vật ảo sẽ chọn một đáp án bất kỳ trong người chơi. Người đầu tiên chọn D. Và xin người hai cũng chọn D và người thứ ba cũng chọn D còn lại là về của của chính người chơi um, em sẽ sử dụng thêm quyền gì giống là 50 50 à? À khoan, theo luật là, là em chỉ được phép sử dụng một trong các quyền à, một quyền ở mỗi câu hỏi thôi. À, oh, oh à, vậy thì D là phương án cuối cùng của em Thành thật tính mà hỏi xong em tính 50 à, cho chắc. Thành thật xin lỗi là là thành thật xin lỗi rồi ekip của chương trình là quên không giới thiệu về cái luật này. Nhưng mà mong mọi người thông cảm. Vâng, thành phần của giấy không có N niter chính xác. Anh quả đấy là em phú hồn ấy, tưởng thành thật xin lỗi bởi vì tổ tư vấn đã lỗi không phải là xin lỗi vì uh, xin lỗi vì uh, do xin lỗi vì là ờ, là là không giải thích cái luật mới này nhưng mà không sao cả em vẫn còn ba quyền sử dụng và được 40.000 của chương trình bây giờ có hội giá trị 80.000 trong mô hình màu ABG 255 255 255 biểu diễn cho màu gì trắng đen đỏ hay xanh lục cái này thì nằm ngoài kiến thức của em cho nên em sẽ xin sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân bây giờ ai có thể sử giúp cho người chơi um, đức được không tôi Minh nhật cho chủ đề ha <laughs> vâng bây giờ tôi minh nhật sẽ trợ giúp cho người chơi mới của chương trình 30 giây dành cho cả hai người bắt đầu ok hỏi đi bạn RPG 255 255 255 biểu diễn cho màu gì trắng đen đỏ hay xanh lục ok thì lần đầu tiên thì giới thì à, rất là cảm ơn bạn đã đến với ai là cộng thần về câu hỏi này á, thì tôi là chủ đề của cái câu hỏi này này màu trắng á, thì mã màu của nó là 000 còn 255 255 255 này là màu màu trắng ấy còn 000 là màu đen có màu đen ở đây còn hai màu kia thì không phải đâu nên là chọn A đấy ok cảm ơn bạn vâng à, vậy thì à, à, vậy thì cũng không cần nhà gì nữa vậy thì em sẽ chọn a là phương án cuối cùng của em bây giờ xin mời bài tính chúng ta cùng xem liệu đáp án của chương trình có phải là trắng hay không à xin chúc mừng chủ đề nào lẽ tôi không biết vâng và Đức đã trả lời đúng vào giá trị 80.000 của chương trình và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6 có giá trị 150.000 tháng đủ là tháng âm lịch có bao nhiêu ngày 28 ngày 29 ngày 30 ngày hay là 31 ngày em thì đang phân vân giữa hai phương án là 29 với 30 um, em uh, cho em hỏi là cái trả lời hai lần được quyền về cuộc chơi hay không anh không một khi chọn trả lời hai lần thì um, không được dừng cuộc chơi uh, vậy cho em 50 à, 50 đi ạ bây giờ xin mời máy tính bỏ đi hai phương án sai ở lúc anh bảo phương là anh chọn đáp án gì đúng là phân vân là là dạ. À, em đang phân vân B với C. B, B với C. Vâng, đáp án B không phải đáp án chính xác. Bây giờ chỉ còn lại A và C. À, vậy thì em sẽ chọn C là đáp án cuối cùng ấy. Nếu em mà trả lời sai câu này Em sẽ bị mất đi 70 mươi nghìn à cô em biết rồi à? trả để đúng em sẽ được thêm 70 nghìn và em được thêm 70 nghìn đó sẽ là đúng em vẫn trả đúng gọi chỉ 150 nghìn và bên và em vẫn còn quyền trả lời hai lần bây giờ là con số 7 có giá trị 300 nghìn mốc quan trọng cho phải được hành Windows để mở bảng chọn Start bạn sẽ nhấn tổ hợp phím nào add S4 Cancel S F12 hay là Cancel add Enter không con giữa cái sự việc đời thôi em sẽ sử dụng quyền trợ giúp còn lại vâng em đã sử dụng quyền trả lời hai lần rồi ở, ờ, ở ờ, lần lựa chọn của em em chọn đáp án đầu tiên là gì ừ, em chọn D ở phương của D4 hay Cancel Alt Enter hay là Cancel Desk Control Alt Enter là phương án đầu tiên Đây là một câu trả lời không chính xác. Bây giờ trong mình em không được cuộc chơi và bắt buộc em phải chọn đáp án. Đáp án cuối cùng của em là gì? Ờ uh, vậy thì B B B Control S Control Escape. Đều người chơi có bảo đều người chơi sẽ ra về với 10.000 hay là hay là vượt qua con số 7 và dành tới 300.000 của chương trình. Xin mời. B xin mừng. Em đã xài hết toàn bộ bốn người sử dụng và em nhưng mà em đã vượt qua được khoảng ba trăm nghìn và bắt đầu từ câu số 8 đến câu hỏi số 12 là em sẽ có 60 giây để trả lời và em cũng có thể dừng cuộc chơi bất kỳ lúc nào mà cảm thấy không an toàn nhưng mà cô này cô cô, cô, cô khuyến mãi liền cũng cô này là cô khuyến cô này cô khuyến mãi vâng trai không mất gì bây giờ câu hỏi có giá trị năm trăm nghìn Liêu chẳng sao Cây tơ lăng Cây bơ lăng là tên gọi mà người Tây Nguyên đặt cho loại cây nào 60 giây bắt đầu Cây gạo, hoàn liên, hoa bưởi hay là hỏa bá em thì thật sự thì chưa có nghe đến cây loại cây này bao giờ em có thể dừng cuộc chơi nếu không an toàn hoặc là có thể trả lời vừa thì... hoặc là à, có thể trả lời um, hoặc cũng có thể trả lời mà bằng mà không sợ mất tiền làm sao vừa cũng được ừ, em sẽ xin chọn luôn là câu a ở phần cuối cùng của em cây gạo tại sao tại sao em nghĩ là cây gạo tại em nghĩ là nó là một cái cây nó khá là gắn liền với Việt Nam ta cho nên là em chỉ nghĩ là thôi hoàng lên hoàng bá thì em nghĩ hai cây nó khá là lạ nên là cũng không phải máy tính sẽ thì đã bán thành công chương trình à xin chúc mừng wow và và với việc vượt qua câu hỏi này em được thêm 200 triệu và được 500 triệu và 500 nghìn của chương trình và bây giờ có giá trị một triệu nhưng mà nếu không an toàn thì em có thể dùng cuộc chơi bất kỳ lúc nào để khử mùi tanh của tá cá người ta phải sử dụng loại gia vị nào sau đây tỏi đường muối hay dấm này thì em nếu như mà đến câu 8 rồi 800 thì tiếp ờ, em sẽ dừng cuộc chơi tại đây Chúc mừng em, 500 triệu, 500 nghìn là của em Nhưng mà nếu em mà chơi tiếp thì em chọn đáp án nào? À, em sẽ chọn A là, là tỏi <laughs> có cần chủ đề giải thích không nào vâng tỏi thế thì um, chúc mừng em nếu em mà trả lời là tỏi em bị mất đi 200.000 của chương trình vâng và chúc mừng oh. vâng và chúc mừng em 500.000 là của em cảm xúc khi nào khen thành được giải thưởng này em vãi chị đâu dạ, dạ. Cả giúp khi giành được 500 nghìn của chương trình Ông Thành à, không hiểu sao nhưng mà à, cái thời tiết Vũng Tàu hiện tại là 23 độ nhưng em cái cảm giác cái ghế của em hiện tại vẫn đang là bảy mấy độ 80 độ ôi trời ơi ôi trời vâng <laughs> đây là một câu nói vui vẻ như kiểu là ghi nóng đúng không à, vâng thì à, em xin cảm ơn chương trình vì đã cho tạo cơ hội uh, cho em uh, tham gia chương trình này vâng và cảm và cảm ơn em đã tham gia chương trình và chúc em thành công may mắn trong cuộc sống à, xin cảm ơn vâng bởi Quyên tách ơi Má ơi bây giờ tôi nhìn lại người chơi cách người chơi chơi bộ đề này bây giờ tôi thấy mấy cảm tác hợp tự Vâng bảo vâng, tôi quý vị các bạn Và đây cũng là tập cuối trong mùa thứ ba trình An là Ngọc Thần Và đây là thứ hai mà chính tôi cũng phải ờ, tạm biệt trong chương trình ngày hôm nay Tuy nhiên các bạn sẽ được tham gia vào những cái điều đổi mới trong mùa thứ tư ờ, trong chương trình Ai là Ngọc Thần và điều những điều đổi mới đó sẽ được hé ừ, độ trong một vài thời gian tới và chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Burnout.